cách xa nhau một thời lối về tìm trong di vãng nhạt nhòa khóc thầm lệ vương mi trắng đêm trong cõi mộng ngày ta đưa đón đang ân ái cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu tiếng sao vi vu đưa nhau bao mơ tình ta đã chót trao người ngổn ngang chua xót thương đời tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng tìm nhau trong cõi mơ hồ gặp nhau thêm chút đau thương có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dài khờ cõi mộng ngày ta đưa đón tình nồng tháng ngày thiên đàng ân ái cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu tiếng sao vi vu đưa nhau vào mơ tình ta đã cho trao người ngổn ngang chua xót thương đời tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng tìm nhau trong khói mơ hồ gặp nhau thêm chút đau thương có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dài khờ có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại Mẹ Con phải làm sao hả mẹ Con phải làm sao đây Nhìn người mình yêu ở bên người khác cô muốn phát điên luôn Thôi mà Nhân Trời Sao lại thành ra như vậy chứ Nghe mẹ nói nè Con cố quên con Hương đi Rồi chắc chắn là Con sẽ gặp một cô gái khác Tốt hơn con Hương Nghe lời mẹ Phải mạnh mẽ lên Nghe con Con đã thử rất nhiều lần rồi nhưng con không thể quên được Hương Con không thể nào sống thiếu Hương Mẹ Mẹ Mẹ giúp con có được không mẹ Mẹ giúp con đi mẹ Con à Nếu như mẹ có thể giúp được con Để con hạnh phúc Thì tất nhiên làm cái gì mẹ cũng làm hết Nhưng mà cho dù mẹ có ngăn cản thằng Nghĩa Không cho nó yêu con Hương thì Thì cũng vô ích thôi Chuyện tình yêu Cha mẹ làm sao mà can dự được Con thấy mẹ của con Hương rồi đó Cũng đâu có làm gì được đâu Không hẳn đâu mẹ Cha mẹ tôi không ngăn cản được Nhưng lại có tác động rất lớn đó mẹ Mẹ hãy giúp con đi mẹ Mẹ phải tìm mọi cách để giúp con đi mẹ Con đang nỉ mẹ mà giúp con đi 15 phút rồi Còn chưa tới nữa Hẹn hò bữa đầu mà xài giờ dây thun là sao vậy? Nhưng mà thôi, vì yêu em bỏ qua hết cho anh đó Hay là gọi thử để có anh tới đâu rồi Ý. Sao tắt máy vậy Anh xin lỗi Anh có việc đột xuất không đến được Anh có nhờ thằng Long đến gặp em Có gì Long sẽ giải thích với em nha Cái cái gì vậy Cho người ta leo cây là sao chứ Tắt nguồn luôn Lỡ bà gọi thì bể mánh Chà chà chà Ôi Trời Trâm Hôm nay cái màu son xuất sắc nha Ý Hỏi Ủa Cái anh Nghĩa đó Bộ thấy tôi thương ảnh quá rồi Làm cao hả Không tới Thì nhắn tin nói ngay từ đầu đi Bắt tôi tới đây đợi cho đã Rồi nó không tới là sao Ai, Trâm đừng có giận Trâm bớt nóng bớt nóng Ai, Thằng Nghĩa Nó không có ý đó đâu Nó định tới đây đã gặp Trâm rồi đó Nè nè nè nè Thấy không Bỏ quà này á là thằng Nghĩa mua đó Trâm nhận đi Thằng Nghĩa nhờ tôi á tới đây tặng cho Trâm đó Trâm nhận đi Rồi à, Long kể cho nghe Anh Nghĩa mua hả Ừ Nói thiệt với Trâm nghe Thật sự là tội nghiệp cho thằng Nghĩa lắm đó Trâm nhận đi Rồi tôi kể cho nghe nè Nghe xong có khi á Trâm thương thằng Nghĩa lắm đó Tội nghiệp nó lắm Có chuyện gì với anh Nghĩa hả Thằng Nghĩa Nó bị đối thủ chơi xấu hãm hại nó Bây giờ Nó phải vay mượn cả tỷ bạc Để trả nợ cho khách hàng Trâm biết sao không Lúc nãy là nó định tới đây gặp Trâm rồi Nhưng mà xảy ra cái chuyện này Nó đành phải thất hứa với Trâm Để đi vay mượn tiền gấp Trời đất Sao tội nghiệp ảnh quá vậy Tội nghiệp nó thiệt Trâm biết không Cái ông đó là chủ xưởng mộc đại phú Hồi xưa có nhiều ân quán với thằng Nghĩa lắm Trâm cũng biết rồi Thằng Nghĩa tính nó trước giờ rất là nghĩa hiệp Cho nên nó hay bị tiểu nhân ghen ghét Kể ra thì dài dòng Tới khuya của ông hết được đâu Nên tôi là bạn thân của nó Tôi phải nhận cái trọng trách này nè Tới đây tặng quà cho Trâm Và nói lời xin lỗi với Trâm Tha cho thằng Nghĩa À, à mà Trâm nè Shh. Cái chuyện này á Thằng Nghĩa cấm tôi Nó không cho tôi nói Trâm biết Mà tôi tức quá Tôi sợ là Trâm trách nó Nên tôi mới nói ra Căng rồi đó Cái số tiền lớn như vậy nè Giờ không biết nó làm sao nữa Chắc sắp tới á Thằng Nghĩa chỉ có cách Bán đi cái xưởng Trả luôn mặt bằng cho Trâm Hay là Để em trả tay cho anh Nghĩa được không Thôi ai làm vậy Em đã từng nói tiền bạc với em không thành vấn đề Bây giờ anh Nghĩa đang khó khăn Em phải giúp ảnh chứ Thôi để em gọi cho ảnh coi sao Ê, ê chồng à, à, à, ờ, Đừng gọi cho thằng Nghĩa bây giờ Chắc là nó đang chạy xe đi dây mượn đó Đi ngoài đường Nhiều lúc á Đâu có kịp nghe điện thoại với lại nguy hiểm lắm Cả một tiếng nữa đi Rồi Trâm hãy gọi cho nó Lúc đó Nói chuyện dễ hơn ừ. Vậy ờ, để chút nữa em gọi ha à, ừ. ừ Tội nghiệp quá à. Thiệt luôn á, tội nó lắm Chút xíu nữa là được gặp ảnh rồi đó Em đang làm gì đó Hôm nay anh cần tiền gấp để trả cho khách hàng Dạ Em mới vừa ngủ dậy Để em đi rút tiền rồi đem qua xưởng cho anh nhé. Thôi em Nên phải đi tới nhà khách hàng ở Bình Dương rồi Hãy để chút anh cho em số tài khoản Em chuyển qua cho tiện nha đang thuê mặt bằng của cô Trâm. Cô tới nhà tìm cổ, ra giá gấp đôi, để cổ không cho thằng Nghĩa thuê mặt bằng nữa. Rồi tìm cách ẩn ý, đổ lỗi cho bà Mỹ. Thằng Nghĩa và mọi người sẽ tin thôi. Cô chắc là Trâm hả? Phải, tôi là Trâm Có gì không cô? Tôi nghe nói cô cho xưởng mọc Long Nghĩa thuê mặt bằng Nên tôi đến đây Làm một giao dịch có lợi cho cô đó <laughs> Ý cô là sao? Nếu như cô đồng ý lấy lại mặt bằng không cho thuê nữa Thì tôi sẽ trả cho cô gấp đôi số tiền của cho họ thuê đó Thằng Nghĩa Nó bị đối thủ chơi xấu hãm hại Phải dây mượn cả tỷ bạc Để đền bù cho khách hàng đó là người do ông Phú thuê để phá anh Nghĩa đúng không? Tôi nói cho cô biết nha Tôi là người yêu của anh Nghĩa Cái mặt bằng đó Tôi cho anh Nghĩa thuê không có lấy tiền Cô nhìn đi Nhà tôi vậy nè Tôi đâu có thiếu tiền đâu Mấy người đừng có ảo tưởng nữa Nhắn lại lời tôi cho ông Phú biết Còn dám bày trò hại anh Nghĩa nữa Thì đừng có trách tôi Nè cô nghe tôi nói Cô có tin là tôi báo công an không hả Tránh ra Cô Tránh ra Tôi vừa gặp cô Trâm rồi đó nhưng mà cổ không có đồng ý Cổ còn nói với tôi á, cổ là người yêu của anh Nghĩa Cổ cho thuê không có lấy tiền nữa Hôm bữa tôi nghe mày nói á Cái thẻ ngân hàng cũ á Vì ngân hàng thu phí lung tung Mày bỏ không xài nữa hả Ờ à, Mày nhắc tao mới nhớ hả Để tao gọi ngân hàng kêu họ khóa thẻ lại mới được Cái gì vậy Trời ơi bỏ điện thoại xuống Trời ơi tao đang cần tao mới chạy qua đây xin mày Đâu phải nhắc nhở gì mày đâu Nè Tại vì á Ờ Tài khoản tao bị khóa hết rồi Bây giờ mà làm thẻ mới thì lâu lắm Mà tao đang cần gấp để cho mẹ tao chuyển tiền vô cho tao Nghĩa mày cho tao đi Mẹ của mày liên lạc với mày rồi hả? Ờ, ờ, mẹ tao liên lạc rồi Mẹ tao ở xa lắm, tuốt ngoài Hà Nội lận Bây giờ mày cho tao cái thẻ đó đi Để cho mẹ tao chuyển tiền vô, tao rút ra liền Thôi cho mượn cũng được đi Cho mượn tao rút tiền ra tao trả lại liền, nha Ờ Cô về rồi đi tái khám sao rồi em Bác sĩ nói tình trạng của mẹ em đã đỡ nhiều rồi Vậy hả em Mấy loại thuốc nam mà mẹ em đang uống Hỗ trợ rất nhiều cho gan May quá Mình phải cảm ơn cậu Nhân mới được Thằng Nhân á Đúng là vừa đẹp trai Vừa giỏi giang Vừa lại có gia thế Mà lại vừa biết quan tâm giúp đỡ người khác nữa Không như thằng em ngang hông của nó Hèn chi không phải là anh em ruột là đúng rồi Mẹ Thật ra anh Nghĩa cũng tốt bụng Cũng giỏi giang như anh Nhân Tại vì mẹ hiểu lầm ảnh thôi Con thấy anh Nghĩa cũng rất quan tâm đến bệnh tình của mẹ Cũng nhiều lần anh muốn tới thăm mẹ Tại anh sợ mẹ không thích Nên anh không dám tới Nè Con đừng có nói nữa Không thôi á Mày bực lên á Mày làm mệt nữa bây giờ đó Dạ thôi Bây giờ mẹ nghỉ ngơi nha con xin phép nghỉ buổi sáng đưa mẹ đi khám Giờ con phải vô công ty lại Cô Mỹ ơi cô Mỹ Cô Mỹ dạ, ơi Dạ dạ Cô ơi Có chú tổ trưởng tổ dân phố đến tìm cô À thôi được rồi Chị cho dạ, chú ta vô đi. đi Dạ có gì không chú Chào cô Mỹ Ủa có chuyện gì mà ông tổ trưởng kiếm tôi vậy Nghe nói công an phường xuống đây làm việc với cô Nhưng mà cô báo là cô đang mệt Nên bên công an có nhờ tôi báo cô khi nào cô khỏe Lên gặp công an để đối chất Ủa có chuyện gì phải đối chất vậy chú Bên xưởng Mộc Long Nghĩa Họ làm đơn tố cáo cô Vì tội vu khống à, Hãm hại họ Đây là giấy mời Chồng cô tôi về Con thấy chưa Bây giờ nó kiện luôn cả mẹ của con đi nè Rồi đứa táo Mày có số tài khoản rồi phải không Yên tâm tao có lưu rồi Ê Mật khẩu rút tiền Ờ 78 78 78 78 Thất bát thất bát Ơi hèn gì làm ăn không được Đổi mật khẩu đi mày ơi Sư, Mê tính dị đoan Kệ tao mày Anh nghe này Hương ơi Tại sao anh lại kiện mẹ em Anh nói là sẽ bỏ qua cho mẹ rồi mà Ủa Em nói như vậy Anh đâu có kiện bác đâu Bên công an mời mẹ em lên Nói là người của xưởng Mộc Long Nghĩa làm đơn kiện Giờ kêu mẹ em lên phường làm việc đó Anh thực sự không có làm Không lẽ là thằng Long ừ? Để anh hỏi là thằng Long Rồi gọi cho em nha Được rồi Anh cứ hỏi anh Long đi Mày kiện mẹ Hương hả Sao không nói tao biết Gì vậy Tào lao Tao làm gì rảnh dữ vậy Không phải mày thì còn ai Đừng có xạo nha Tào lao không à Nè Tao đang rất là bận Đang dắt hết chất xám Để bày mưu tính kế kiếm tiền trả nợ Chứ đến đâu mà đi kiện với cáo à, à, Tại mày á Tự nhiên đổ thừa tao làm tao quýu Ý tao nói là tao đang tìm cách để kiếm mẹ tao về Tao xạo mày làm gì Mẹ tao gọi Thì nghe đi Con nghe nè mẹ Ừ nghe hả con Mẹ đang ở trụ sở công an phường nè Mẹ đã thay mặt con Làm đơn kiện bà Mỹ về cái tội phá xưởng của con Họ nói là sẽ mời bà Mỹ tới làm việc Con tới liền đi Mẹ Sao mẹ lại làm vậy con nói mẹ rồi mà Bỏ qua cho mẹ của Hương rồi mà Con không muốn mọi việc á Bị đẩy đi quá sao Bỏ qua sao được mà bỏ qua Con nhân nhượng được Nhưng mẹ không thể nào để cho bà hà hiếp con trai mẹ Hết lần này đến lần khác được Con mau lên phường đi Mẹ chờ con đó Dạ con biết rồi Để con lên liền Mày nhìn tao cái gì Xin lỗi mày nha Là mẹ của tao kiện mẹ của Hương Bây giờ tao phải lên phường bãi nại liền mới được Ờ đi đi mẹ ơi Tao không có trách mày đâu Tao đi nha Đi đi đi nhanh đi Công nhận mình thông minh thiệt Cái cách này dùng thẻ của chính chủ Để cho bà Trăm chàng đó chuyển tiền vô À Cộng với xài thêm cái sim rác này Đảm bảo là không bao giờ bị bể mánh ừ. Thông minh quá vậy Long ơi Nè Bà có bằng chứng gì mà dám vu khống tôi Làm hại cái xưởng của con bà hả <laughs> Tôi đã nói với mấy anh công an về chuyện bà thuê cô qua rồi hả? Giờ chỉ cần kêu cô lên đối chắc là biết liền thôi Bác ơi Bác niệm tình con Có gì mình thương lượng giải quyết với nhau được không bác Không có thương lượng gì hết Chính con cũng biết là bà hại xưởng thằng Nghĩa mấy lần rồi Chứ đâu phải mới một lần đâu Cái xưởng bây giờ sức bất sang bàn Thằng Nghĩa lao đao khốn khổ Là tại ai Bỏ qua sao được Làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ <laughs> Vừa vừa phải phải Sao Mẹ Thái độ của bà vậy là sao hả Sao là sao Mẹ Anh Nghĩa à, Bà ừ. Nghĩa Mẹ à. Con đi qua bên đó Làm việc với mấy anh công an liền Mẹ à, Để con khởi đã nói tố là... bà Mẹ à, Con đã nói là Bỏ qua chuyện này rồi mà Bỏ qua sao được mà bỏ qua phải để cho bà biết mặt Không thể để bà ỷ có tiền Muốn làm gì thì làm Muốn hại ai thì hại Được Cứ kiện đi Tôi sẵn sàng đi hầu Tôi á, sẽ tung hê lên rằng Thằng con của bà là đào mỏ Là lợi dụng con gái của tôi Mẹ. Xem xem ai nhục hơn ai Mẹ Được Bà cứ đi kiện đi ha Rồi cũng tới chừng đó Rồi lộ ra Con gái bà tự nguyện đưa tiền cho con trai của tôi ờ. Rồi người ta sẽ quay qua Nói con gái của bà Dại trai, giàu mà ngu Tự dạ. bôi cho trét trấu vô mặt mình Biết chưa, hả Mẹ dạ. à, dạ. Bà con làm cái gì Bà dám làm như vậy hả Tôi làm vậy đó là làm gì tôi Hả Bà muốn sao nữa mẹ. Ờ. mẹ có sao không mẹ ờ. Ờ. Mẹ Mẹ Mẹ có sao không mẹ Đi qua coi bà kìa mẹ. Nè Bác à Bác mẹ. Bác có sao không bác Bác à Mẹ tôi sao rồi bác sĩ Bác đã tạm ổn Do đang điều trị nên sức khỏe hơi yếu Gia đình nên tránh, đừng để cho bác bị kích động là được Dạ cảm ơn bác sĩ ừ. Mẹ, để con gọi cho chị Tuyền nấu cháo đem vô cho mẹ nha ừ. Hương à, rót cho mẹ miếng nước Dạ Mẹ uống nước đi mẹ Con còn không chịu đuổi nó về đi Con khiến cho mẹ tiếp chết hay sao hả Dạ Anh Nghĩa Xin phép bá con về Mẹ Lúc nãy anh Nghĩa phụ con đưa mẹ tới bệnh viện đó Anh cũng nói với con là mẹ anh tự thưa kiện Anh không hề hay biết gì hết Anh nói với con để anh lên phường rút lại đơn thưa kiện con ngu muội vừa phải thôi chứ Mẹ nó Ở ngay trong nhà nó đi kiện mà nó không biết sao Bà còn tính moi ra cả cái chuyện con qua nữa Không phải nó kêu bà làm Chẳng lẽ tự bà làm chắc Nó đang muốn uy hiếp mẹ thì đúng hơn đó Nó ra điều kiện gì với con Để rút lại lời thư kiện của mẹ đúng không hả Dạ không có gì đâu mẹ Mẹ trải đời nhiều hơn con Không phải tự nhiên mà nó đòi thư kiện đâu Con chờ đó mà xem Sao con làm như vậy? Trời, thằng Nghĩa nó sẽ khó xử lắm ừ. Má ơi, bà tới sỉ nhục nhà mình Bà sỉ nhục thằng Nghĩa Hại nó hết lần này tới lần khác Mình mà bỏ qua Thì bà sẽ càng làm tới Trời ơi thiệt tình Chuyện này đúng là thiệt khó giải quyết lắm con Con thấy tốt nhất Là mình kêu thằng Nghĩa chia tay với con Hương đi má Má coi cải lương hoài mà Mấy chuyện tình mà không môn đăng hộ đối Thì có bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu Đành rằng là biết khó rồi Nhưng mà Má với con ban đầu đã thống nhất với nhau rồi mà Là mình sẽ không can dự vào chuyện tình cảm của tụi nó Để tụi nó tự quyết định mà con Má không chịu thì để con Nó là con ruột của con Con không thể nào để nó chịu thiệt thòi ám mức vậy hoài được Nga à Má Má đừng khuyên con nữa Ai vô nhà mình vậy má Hình như tụi đàn em thằng Tá Nè Mấy cậu tới đây làm gì Thằng Nghĩa không có ở nhà đâu Ai tới kiếm thằng Nghĩa Tôi tới đây để xử bà đó Nè Mấy cậu ăn nói cho đàng hoàng Tôi không hề quen biết mấy cậu nha <laughs> Tại bà sống láo quá Có người mướn tôi đập bà Mày Dạ đầm bãi cho tao dạ. nè mày... mấy cậu vừa phải thôi nghe chưa có là nước ơi là nước ơi nè. mày chạy hả tao quýnh mày dạy dạ. dạ. ờ, ờ, ờ, con con con nhân dạ. con tôi gọi công an bây giờ đó đau quá nga, nga ơi nga con có sao không tay con Đúng. đó trời ơi thiệt là Ờ. Nhân ơi Nhân Mẹ à Con coi mẹ con mẹ. có sao không mẹ với. À, Nhân Mẹ có sao không nhân mẹ à. Nhân Để con gọi Gọi con gọi cấp cứu. con Gọi mau đi con Dạ dạ dạ Gọi gọi, gọi mau đi ờ. Con có sao không con Hồi nãy con có gọi thằng Nghĩa Nó nói là đang ở xưởng Chắc là nó đang trên đường tới ừ. Con Con có gây thù chuốc quán với ai không vậy Má còn mới chừng ướt chừng ráo về Làm gì có gây thù chút quán với ai chứ Chắc chắn là chỉ có bà Mỹ thôi Ngoại Mẹ Hai người có sao không Ngoại không có sao Còn mẹ con nè Bị chấn thương ở tay đó con Mẹ Con nghe anh hai nói Tụi thằng không đánh mẹ hả Lâu nay con không có gặp thằng Thắng Để con đi hỏi nó coi Tụi nó muốn gây chuyện gì nữa Mẹ à Con xin lỗi mẹ nha Lỗi là tại con Nghĩa à Đúng là lỗi tại con Nhưng con không có lỗi Không phải là thằng Thắng đâu Người thuê tụi nó đánh mẹ Là bà Mỹ đó Mẹ à Có khi nào hiểu lầm không Lúc này bác Mỹ còn mệt Mới đi nhập viện mà chỉnh miệng tụi nó thừa nhận Là có người thuê tụi nó đánh mẹ Con sao vậy hả Ngoại với mẹ con bị như vậy mà con vẫn bên vực mẹ con họ hả Tụi nó thiệt sự nói như vậy đó con Vậy chắc là phải rồi Không phải là bác Mỹ Từng thuê tụi nó tới phá shop của Hương sao Dạ Con chỉ muốn hỏi rõ ràng để nói chuyện với họ thôi Mẹ Con tuyệt đối không để ai làm hại tới mẹ và ngoại đâu Thôi à, Nhìn bộ dạng nó Chắc là giận dữ lắm đó Chắc là đi tìm mẹ con con Hương Để cô chạy theo nó Có gì thì ờ, còn cản lại được Nó nóng nảy quá Đi mau mau chạy theo đi con Mẹ khỏe rồi Mai con nói bác sĩ cho mẹ xuất viện đi Mẹ ghét cái mùi thuốc sát trùng trong cái bệnh viện này quá à. Mẹ nhức đầu lắm Dạ Để mai con nhờ bác sĩ kiểm tra lại Rồi họ mới có quyết định được nha mẹ ừ. Ba Anh Nghĩa Cậu Cậu còn dám giác mặt đến đây nữa hả Bác à Chuyện thư kiện gì rồi á Dù mẹ con tự ý làm Nhưng mẹ con á hoàn toàn không sai trong chuyện này Chính bác là người đã phá xưởng của con trước Cậu Bác à Con đã nhân nhượng với bác Không ngờ bác lại ngang ngược cho người đánh mẹ của con à, Cậu mới nói cái gì vậy hả Tôi cho người đánh mẹ cậu hồi nào Mẹ em không có làm vậy đâu anh Em ở bệnh viện từ trưa tới giờ mà Có khi nào là hiểu lầm không anh Bác có thể gọi điện cho tụi nó ra tay được mà Bác không từng thuê người Phá số của Hương mà Cậu Con sẽ đi trình báo công an Chuyện bác hành hung người nhà của con à... Cô dám thương tôi hả Cô dám vu lại tôi hả Anh Nghĩa Là thân nhân nó gọi con Ừ con nghe đi Alo mẹ nghe nè con Ngoại có đó không mẹ Có ngoại đang ở đây với mẹ nè Mẹ Mẹ đừng có tiết lộ cho ngoại biết nha Mẹ hiểu mà Không có gì đâu con Hiện tại thằng Nghĩa Nó đang định báo công an Vì bà Mỹ thuê người đánh mẹ Con nghĩ là không nên Mẹ Mẹ gọi điện thoại Tìm cách khuyên nó đi mẹ Tại sao lại như vậy Mẹ nghĩ vậy là tốt chứ sao con Mẹ à Con đã có kế hoạch khác rồi Mẹ cứ làm theo lời của con nha ừ, Mẹ hiểu rồi Vậy nghe con Con, con, con, có chuyện gì vậy con? Dạ, thằng Nhân nó gọi cho con Nó nói là thằng Nghĩa đang định đi thưa kiện bà Mỹ Ừ Nhưng con nghĩ lại, thấy làm lớn chuyện cũng không hay Gây phiền phức với cái bà đó Chi bằng bỏ qua Con muốn khuyên thằng Nghĩa chia tay với con Hương Để cho gia đình mình yên ổn Thôi, tùy con thôi Má cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa dạ Bác nhiều lần hãm hại con Con dì Hương có thể nhân nhượng cho bác Nhưng con sẽ không để bất kỳ ai Đụng tới người nhà của mình Cậu Bây giờ con sẽ qua trụ sở công an Cậu Anh Nghĩa Anh Nghĩa nghe nè mẹ dạ. Nghe mẹ nói nè Con bỏ qua đi Đừng có thư kiện bà Mỹ nữa Rồi con chia tay con Hương đi Mẹ à Chuyện của con về Hương Con cũng đang rất rối nè mẹ Nhưng mà trong chuyện này á Hương hoàn toàn không có lỗi Còn bà Mỹ á Thì ờ, con không thể nào nhân nhượng Để bà làm tổn hại bà ngoại và mẹ nữa Bà Mỹ á Người ta có tiền có thế Thưa kiện cũng không được gì đâu con Bất quá người ta phạt cảnh cáo bà thôi Mẹ cũng không muốn làm lùm xùm Tai tiếng thêm với bên đó nữa Nhưng mẹ cũng nói một lần với con luôn Là mẹ không bao giờ chấp nhận con Hương là con dâu của mẹ hết Cũng không bao giờ chấp nhận làm xui gia với gia đình bên đó ừ. Mẹ à Con có thương mẹ thì nghe lời mẹ đi con Dạ được rồi Con sẽ không thương kiện mẹ của Hương nữa nhưng mà còn chuyện của con và Hương Mẹ à Con mong mẹ hãy cho con tự quyết định nha Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Còn con không chịu chia tay con Hương á Thì tùy con Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ Con phải chia tay nó đi Nếu không con nghe lời Thì từ nay trở đi Con đừng có nhìn mặt mẹ nữa Hiểu chưa Mẹ ơi Hương Hương Anh Nghĩa Mẹ em thực sự không có cho người đánh bắt gái đâu anh Nghĩa Mẹ anh vừa mới gọi điện cho anh Nói là đừng có thư kiện bắt Mỹ nữa Anh vì mẹ của anh Sẽ dừng lại mọi chuyện ở đây Chứ không phải là vì anh nhân nhượng mẹ của em đâu Nhưng mà em ở suốt với mẹ Em khẳng định là mẹ không có làm mà Mẹ của em Từ xưa tới giờ Rất ngang ngược Làm nhiều chuyện hãm hại anh rồi Bà ấy sẽ có rất nhiều cách qua mặt của em Em nói thật Mẹ em mệt từ sáng tới giờ Mẹ em không thể nào thuê người đánh mẹ của anh được Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu mẹ em được không anh Bà ấy vốn dĩ là như vậy mà Anh chỉ nói sự thật thôi Ở đây là bệnh viện Anh không muốn tranh cãi với em nữa Anh về với ngoại với mẹ đi. Anh Nghĩa Anh Nghĩa Nghĩa, à? Nghĩa. Anh hai Em về trước Anh Nghĩa Hương Anh à, Nghĩa à, Bình tĩnh lại đi Thằng Nghĩa không nghe lời em đâu Anh cũng tin là mẹ em thuê người đánh bà ngoại với bác gái hay sao Không vì anh tin em Em đã nói là bác không có làm Vậy anh mau giải thích cho anh Nghĩa giúp em đi Anh xin lỗi Anh có nói thì thằng Nghĩa nó cũng không có nghe đâu Nó vốn ác cảm với bác Mỹ từ lâu Nhưng mà nó cố nhẫn nhịn thôi Bây giờ nó đã có lựa chọn khác cho nên anh sẽ không nhân dự với bác gái nữa đâu Anh nói vậy là sao? Anh Nghĩa có lựa chọn khác Ờ, ý của anh là Em hãy đợi thằng Nghĩa nó bình tĩnh lại Rồi hãy nói chuyện với nó Dạ Ngày mai em sẽ gặp bác Để hỏi rõ chuyện bác bị hành hung ừ. Em sẽ chứng minh cho anh Nghĩa thấy Là mẹ em không liên quan <laughs> Anh rất là quý em Nhưng mà thằng Nghĩa đó cũng là em của anh nên có nhiều chuyện anh rất là khó xử Mong em hiểu cho anh ừ. Em hiểu mà Anh giúp em khuyên anh Nghĩa Là em cảm ơn anh nhiều lắm rồi Ờ Ý anh không phải chuyện đó Hả? Ờ à, Không có gì Anh về nha Em à, vô trong chăm sóc cho bác Có gì cần thì gọi cho anh Dạ Sao mình cứ cảm thấy anh Nhân có gì đó là lạ Mẹ Mẹ ơi Tại anh Nghĩa nóng giận cho nên mới nói vậy thôi Anh Nhân đã theo khuyên anh Nghĩa rồi mẹ Mẹ Mẹ có kêu người ta đánh người nhà của anh Nghĩa không vậy mẹ Con nói cái gì vậy hả Con có biết là đang vu khống cho mẹ không hả Bây giờ con tin nó Mà không tin mẹ đúng không Mẹ Mẹ à. Mẹ à Mẹ Cô đi đi Đi cho khuất mắt tôi đi Tôi không có đứa con bất hiếu như cô Đi ra khỏi đây đi Mẹ Mẹ Con xin lỗi mẹ Mẹ đừng có giận con nha mẹ Mẹ uống thuốc thấy đỡ nhiều chưa con con cũng bớt đau nhiều rồi má ờ đừng có lo nữa mà ờ má nhân vô kìa Hoài, mẹ Nhân Bữa nay con đi làm sao vô đây <laughs> Dạ hôm nay con được nghỉ bù Do mấy ngày trước cô tăng ca Con vô đây thăm rồi à, sẵn chơi với mẹ luôn Ngoại à Ngoại về nghỉ đi Từ tối tới giờ Ngoại ở đây chắc cũng mệt lắm rồi Ngoại đâu có mệt gì đâu Nghĩa kêu ngoại về nghỉ Mà ngoại đâu có chịu <laughs> Giờ này có khi nó đang đi chợ nấu cơm đó Đem cơm trưa vô Cho mẹ với ngoại con ăn Dạ Má nè Bây giờ thằng Nhân ở đây với con Má cứ về nghỉ ngơi đi Rồi cơm nước xong á thằng Nghĩa chở má vô Ừ cũng được mà Dạ đúng rồi ngoại Ngoại về nghỉ ngơi đi ngoại à, ờ, Ngoại về nấu cơm Rồi ờ, để thằng Nghĩa nó có vô xưởng thì vô Vậy con ở đây con chơi với mẹ con nha Vậy để con gọi taxi cho ngoại nghe Thôi khỏi Ngoại có số điện thoại của chú Mười xe ôm nè Ngoại gọi một cái là ông tới liền hà alo chú mười hả chú mười ơi chú tới bệnh viện chú đón tôi về được không ờ xong rồi con ở đây con ngồi chơi với mẹ đi ngang ngoại xuống dưới đón chú mười ha à, má về ngang dạ ừ. dạ ngoại về má đi cẩn con thận ở đây để ngoại xuống đón chú mười ngang dạ Nhân à, mai mốt có chuyện gì á thì cứ gọi điện, chứ không cần phải tới đây đâu. Con có chuyện muốn nói với mẹ hả? Lúc nãy con có gọi điện hỏi thăm Hương. Cô nói là đang trên đường tới đây thăm mẹ. Cho nên con tranh thủ tới trước cổ. Mẹ, bây giờ mẹ phải ráng giúp con. Diễn dở kịch này, thì kế hoạch của con mới thành công được. Kế hoạch gì vậy con? nay đi xem phim với em nha Anh xin lỗi ừ. Tối nay anh phải đi gặp khách rồi ừ. Anh làm gì mà bận hoài vậy Hôm nay không có ngày nào hẹn hò với em là sao xin lỗi Tại anh đang áp được cái việc kinh doanh của xưởng quá Nhưng anh sẽ chuộc lỗi với em Cuối tháng này mình đi Đà Lạt chơi nghe Em có chịu không? Không gian ở đó lãng mạn Rất thích hợp với tụi mình Alo tôi nghe Thằng Nghĩa là em của tôi Cho nên tôi hiểu tính nó Không có chuyện nó qua lại với cô Trâm đâu Tôi cũng đã hỏi thử nó cho người nhà Thằng Long là người thay nó ký hợp đồng Thuê sự của cô Trâm Và đã trả cho cô Trâm 20 triệu Thằng Long trùng hợp lại mượn thẻ của thằng Nghĩa Để mẹ nó chuyển tiền trả nợ Cho nên chắc chắn là thằng Long đang mạo danh nó lừa tiền cô Trâm đó Đây là lúc thích hợp để tung hơi chuyện này Cô cứ đến gặp cô Trâm đó đi Và cứ nói theo những gì tôi dặn là được Tôi hiểu rồi Ai tới giờ này không biết nữa Lại là cô nữa hả Hôm trước tôi đã nói rõ với cô rồi mà Sao cô dai quá vậy Đi giùm tôi cái đi à, Nè cô nghe tôi nói Đúng là ban đầu tôi có ý định hại anh Nghĩa nhưng mà không phải là ông Phú thuê tôi Mà là mẹ của bạn gái anh Nghĩa thuê tôi Bạn gái cũ hả? Anh Long có nói với tôi Anh Nghĩa chia tay cô ta rồi mà <laughs> Vậy là cô bị lừa rồi Anh Nghĩa không hề chia tay với bạn gái Mà chỉ là đang bắt cá hai tay mà thôi Anh ta vốn là tên sở khanh Chuyên đi lợi dụng lừa gạt tiền bạc của phụ nữ dụ dỗ bạn gái hiện tại đầu tư tiền tỷ vô cái xưởng mộc Chính vì vậy mà mẹ của cô ta tức giận mới thuê tôi phá ảnh Dạy cho anh ta một bài học Nè, anh Nghĩa là một người rất là hào hiệp, tốt bụng Còn giúp tôi lúc hoạn nạn Làm sao ảnh là sở khanh được Cô du khống ảnh đúng không? Cô làm ơn dùng cái chỗ này mà suy nghĩ Nếu như á Tôi lừa gạt cô tôi được gì Cô chính là con mồi ngon mà anh ta ngắm trúng từ lâu thì có anh ta trước đây cũng từng ra tay nghĩa hiệp cứu cô Hương, bạn gái hiện tại đó. Để có cơ hội tận dụng thời cơ, kiếm chát để lên kế hoạch đào mỏ. Anh ta rất là khôn, trước khi làm gì cũng đã tìm hiểu gia cảnh của con mồi. Sau đó dùng con chiêu à, anh hùng cứu mỹ nhân rồi dụ dỗ các cô vào bẫy. Nếu mà cô không tin tôi, <laughs> thì tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô. Cô nói thiệt sao? <laughs> alo tôi nghe biết rồi Con từng thấy khó xử Và con lỗi với Hương lắm Ban đầu con cứ nghĩ là thằng Nghĩa nó yêu Hương thật lòng Nhưng ai mà ngờ được Nó lại thủ đoạn Lừa dối Hương như vậy chứ Nhân à Mẹ thay mặt thằng Nghĩa xin lỗi con Đúng là lúc đầu Nó đã dở thủ đoạn để cướp công của con Người cứu con Hương Rồi đưa vào bệnh viện là con Nhưng nó lại nhận mình là người cứu con Hương Rồi khi tìm được túi sách của con Hương Đọc giấy tờ tùy thân trong đó Rồi đi tìm hiểu Biết con Hương là tiểu thư giàu có Thì nó bắt đầu kế hoạch cưa cẩm lợi dụng con Hương Mẹ Vậy mẹ nói đi Có phải là mẹ tiếp tay cho nó đi gạt Hương không Con không tin Là chuyện Hương đưa tiền cho mẹ mà nó không biết Cả nhà mình Đều biết rõ là mẹ không có tiền bạc gì mà Đúng là nó đã kêu mẹ Cùng nó đóng kịch để con Hương đưa tiền cho nó mà vẫn nghĩ nó là người tốt Không màng tiền bạc của con Hương Nhân à Coi như mẹ năn nỉ con mà Vì tình anh em với thằng Nghĩa Vì công dưỡng dục của nhà mẹ dành cho con Con đừng nói sự thật cho con Hương biết nha Mẹ à, Con biết là mẹ rất thương thằng Nghĩa chứ mẹ không thể dung túng cho nó làm sai được nữa Mẹ à, Hương là một cô gái rất tốt con không thể để cho nó lừa gạt tình cảm của Hương như vậy được Những lời họ nói là thiệt sao Con yên tâm đi Thằng Nghĩa sẽ sớm chia tay con Hương thôi Nó đã có đối tượng thích hợp hơn con Hương rồi Mẹ năn nỉ con mà nhân Con đừng nói cho con Hương con Mẹ không cần con trả ơn mẹ gì hết Mẹ chỉ mẹ... cần con giúp mẹ giữ kín chuyện này Mẹ xin con đó Nhân anh... À... Ủa? Hương, em tới khi nào vậy? Những lời hai người vừa nói Có phải là sự thật không? Cô nói gì vậy? Mẹ con tôi không nói gì hết á Đúng không Nhân? Dạ Mẹ cô cho người đánh tôi ra nông nổi này Mà cô còn dám dắt mặt tới đây hả? Cô đi đi Anh Nhân Anh Nhân Anh xin lỗi Tôi đã nói là tụi tôi không nói gì với nhau hết Tất cả mọi thứ là do cô tự ảo tưởng thôi Đi mau đi, đừng có ở đây nữa Hương à Hương Nghĩa à Xin lỗi con Mẹ lại nợ con nữa rồi ta nói cho tôi biết Anh bắt cá hai tay Anh có bạn gái rồi Mà vẫn quen tôi để lợi dụng tiền bạc của tôi Bạn gái của anh tên là Hương Anh cũng lợi dụng tiền bạc của cổ giống tôi Cho nên mẹ của cổ mới thuê người phá anh Để dạy cho anh một bài học đúng không ờ, Tôi là Hương chị vừa nhắc tới Chuyện chị vừa nói là sao Chỉ là gì của anh Anh à, ơi mẹ, mẹ anh tha cho em đi Em về nhà em lấy tiền trả cho mấy anh Cho một ngày một ngày thôi Chứ bây giờ mẹ đánh em cũng đâu có lo ra tiền được đâu Hương của nhà không chị À à, Cậu còn dám không Cậu còn dám dám mặt tới đây hả Đi ra khỏi nhà tôi ngay Dạ Con chỉ muốn thấy cậu Hương Nói chuyện một chút thôi Rồi con sẽ về liền mà Con Hương không có ở nhà Cậu đi ra khỏi nhà tôi đi Em luôn muốn dương lên nhưng không nên lợi dụng tình cảm của người khác như vậy Anh ơi Anh cảnh cáo em Nếu còn làm tổn hại tới Hương Anh không tha cho em đâu Anh ơi Tại cậu ta chưa kịp báo cáo với con thôi Chứ không phải con xin nghỉ phép Đi du lịch cả tuần nay sao Con đi làm hay là vô đây để cưỡi ngựa xem qua Giúp được gì cho anh Thì em sẽ giúp thôi Mày mà tốt như vậy sao Hãy thừa cơ hội để hại tao Anh nói cái gì vậy Tụi mình là anh em mà Không được cứu ba cô Bỏ mặt ba cô Với lại tên đó cũng nghĩ là Lúc đó đoạn đường đó vắng